Xin chào mọi người, hôm nay là một ngày đẹp trời và Vi đã ừ. trở lại rồi đây ờ. à, cái video... Tự nhiên tôi cảm giác như là Vi nhận được một cái thôi thúc để làm cái trả bài này Thì các bạn nào có người yêu cũ nè hoặc là các bạn đã lâu không gặp crush của mình nè hoặc là các bạn ờ, đang nhớ về một người mà cái người đó không phải là người yêu cũ mình cũng không phải là người yêu ờ, mới luôn ờ à, đó nói chung một cái người đặc biệt nào đó mà các bạn nghĩ đến ngay trong đầu hoặc các bạn nghĩ là đã lâu rồi mình không gặp họ không biết là họ có nhớ mình hay không thì các bạn nào mà có tâm tư tình cảm gì đó mà cảm thấy khó hiểu khó phân biệt khó giải thích thì mọi người có thể chọn cho mình một tủ bài nha thì thứ tự vẫn là thứ tự quen thuộc từ bên trái qua một hai tất cả những timestamp cũng như là những cái thông tin về những cái bộ bài mình sử dụng trong video thì đều bỏ dưới phần mô tả mọi người mở phần mô tả để xem cho nó lẹ nha à, bây giờ thì chúng ta bắt đầu với tụ bài đầu tiên thôi và những bạn nào có ờ, chọn cái cuộn măng keo à, moon à, các bạn đang hoang mang ha mình thấy cái lá bài này nó đặt vô một cái là mình thấy hoang mang rồi kiểu như đang lo lắng đang cảm thấy rất là uh, hoài nghi tự nhiên thắc mắc nhiều thứ hoặc là kiểu như, như vô tình thấy một ai đó hoặc là một cái hình ảnh nào đó liên quan đến họ mà khiến cho các bạn trằn trọc các bạn trăn trở khiến cho các bạn uh, vô tình uh, nhức nhối uh, cứ tối ngày nghĩ đến họ uh, hoặc là chỉ đơn thuần là các bạn uh, đi ăn hay là đi chơi ra đó mà thấy một cái người giống họ thì các bạn cũng nghĩ đến họ được ờ, nói chung là các bạn đang nghĩ đến họ rất là nhiều cái thế này là tá đá về cái sự ta gọi là, là liên tưởng và ờ, ám ảnh và có một cái chút gì đó nó hoài nghi và mong lung thì cái lá bài này nó như vậy theo chúng ta có the heuristic trời ơi cái gì vậy đặng là heuristic hả bạn thường hay mơ nữa mình thấy cái cái lá này nó hiện cho giấc mơ có vẻ như là họ xuất hiện trong giấc mơ của bạn dạo gần đây rất là nhiều cho nên nó là à, mọi người đang nghĩ đến họ rất là nhiều ha ừ. thêm nữa là trời sao hai lá bài tâm linh thế chính vậy rồi kiểu cái nỗi nhớ này nó nó nó rất là mạnh mẽ luôn á, kiểu như là các bạn chỉ chỉ muốn họ gặp họ ngay lập tức thôi. Trời ơi, kiểu như là uh, thương nhớ lâu lắm rồi và bây giờ là lâu lắm mới được gặp luôn á. Trời ơi, cái cái cái cái những cái lá bài nó đang nói với mình là các bạn nhớ họ ừ. bạn nhớ họ không biết là họ có nhớ bạn hay không nhưng mà những cái lá bài nó nói năng lượng của bạn là bạn đang rất nhớ họ bạn muốn gặp họ ngay lập tức kiểu như là chỉ cần mình thấy một cái là ở mấy dinh luôn á ghê dữ vậy nó nổi nhớ cùng cào trời nam xu mọi người ơi à, làm vậy hai người hiện tại bây giờ đang xa nhau ha ở xa nhau không có gặp nhau à, có thể là bạn à, kiểu như là lâu người này không gặp người này nhưng mà các bạn à, kiểu như là mỗi lần mà bạn nghĩ về cái điều này bạn rất là buồn á bạn có một cái nỗi nhớ rất là lớn các bạn lập tức là cảm thấy là các bạn chỉ còn biết họ đang ở đâu và kiểu như là nếu mà các bạn vô tình trông thấy họ ngay bây giờ mình tưởng tượng là các bạn sẽ rất là xúc động và các bạn sẽ òa khóc hoặc là các bạn cái cảm giác như là cả cái thế giới này nó nó dừng lại mình thấy cái nỗi nhớ của những cái bạn này á nó nó kỳ lắm nha ngoài mặt các bạn ờ, đang rất là vui vẻ ừ vẫn rất là điềm tĩnh thoải mái nhưng mà cái cảm giác mà khi mà các bạn nghĩ về họ mà có thể nếu mà ngay cái giây phút mà bạn nghĩ về họ mà bạn thấy họ ngay lúc đó ha là như cái kiểu là cả cái thế giới nó sẽ ngừng lại và mình nghĩ là các bạn sẽ không kìm nén được luôn trời sao những cái lá bài đó giống đang nói mình nữa ta <laughs> xin lỗi mọi người nếu mà cảm xúc của mình có chen ngang với những lá bài này ờ, những cái lá bài này nó nói là bạn nhớ họ lắm nhưng mà họ đang ở rất là xa bạn cái lá ai quen này nè nó nó giống như là một cái hàng rào vậy đó và cái hàng rào này nó rất là to và dày kiểu giống như là họ có thể là đi đâu đó xa các bạn uh, có thể là đi nước ngoài hoặc là nói chung là họ không bạn không có một cái lý do gì mà để gặp họ hết nếu mà bạn bạn muốn gặp cái người này á bạn phải tìm cho mình một cái lý do nào đó mà cái lý do đó là gì thì bạn cũng không biết luôn nếu mà người yêu cũ á, thì đã chia tay rồi bây giờ gặp lại nhau với cái cái lý do gì đây còn là crush lâu quá không gặp thì ừ, tự nhiên các bạn nhớ họ như vậy thôi các bạn nghĩ là giống như là mình mình bị một cái gì đó tác động mà mình khiến cho mình phải nhớ cái người này bạn nhớ mà cái kiểu cái nỗi nhớ nó dai diết luôn kìa nó mông lung luôn cái nỗi mà bạn cảm giác như là chứ còn mà mình nhìn thấy họ ngay cái lúc mà mình nghĩ đến đó là các bạn sẽ cảm giác giống như là cả cái thế giới này nó nó sẽ wow nó giống như là nó sẽ tột lại và <laughs> bạn thì bị rơi trong cái khoảng không vô định đó và hai heuristic ở đây á mình cảm nhận nha cái người mà bạn đang nghĩ đến á họ dùng một cái lực uh, có thể là họ dùng lực hấp dẫn hoặc là họ cũng đang nghĩ đến bạn cái này là có thể thôi nha tại vì cái lá này á, là đang xem ở trường hợp năng lượng của các bạn cho nên là mình chỉ có thể là có thể thôi nha có thể như là họ cũng nghĩ đến bạn cho nên mà các bạn mới có thể lưu điểm điều này tại vì mình cảm giác như là hai người đã chia xa với nhau khá là lâu rồi và cái người chủ động rời khỏi cái cuộc cái cái cái cuộc vui này á là họ có nghĩa là bạn sẽ là người cái tổn thương hơn trong cái cái cái, cái mối quan hệ tình cảm mà tại vì ở đây chúng ta coi lá đam su này có thể như là họ đá bạn <laughs> hoặc là um, bạn rớt họ xong cái họ có người yêu rồi họ rời đi nói chung là bạn mang một cái trạng thái nạn nhân ở trong cái câu chuyện này và có thể bây giờ họ đã đến bạn cho nên mình cũng mới nói đến họ thôi thì um, hiểu năm na luật hấp dẫn là uh, mình mình không có nói theo cái cái, cái nghĩa chuyên môn nha tại vì mình cũng hiểu sơ sơ mình đọc sách mình nói là với các bạn nói thôi nè hiểu dễ hiểu như thế này các bạn cứ hiểu năm na luật hấp dẫn như này các bạn tương tác các bạn tỏ ra một cái nguồn năng lượng các bạn suy nghĩ đến ai thì cái người đó cũng sẽ nhận được một cái nguồn năng lượng tương tự như vậy giống như là các bạn nghe nghe đài vậy đó các bạn dặn ngay chúng cái đài nào thì các bạn nghe được cái đài đó vậy thôi ừ tương tự như vậy dễ hiểu thôi ha rồi ok à, nói chung là cái năng lượng này mình thấy là cái nỗi nhớ của bạn đang rất là lớn nhưng mà bạn không có cái lý do để mà gặp được họ thì cái lá bài nó đang nói với mình là các bạn cần tìm cho mình một cái lý do gì đó mà các bạn không biết cái lý do là gì để mà gặp được họ còn họ thì không có chủ động chạy đến các bạn cảm thấy như vậy chỉ có một mình bạn nhớ họ thôi ừ. nhưng mà rõ ràng là có một cái một cái gì đó nó rất là giống như cái cái cái kim ở trong lòng các bạn vậy đó và nó khiến cho các bạn rất là gai rất là bức rứt rất là bức bối khó chịu và các bạn muốn tìm một cái gì đó cho cái câu trả lời này các bạn rất là hoài nghi bạn ờ, bạn không hiểu các bạn cảm thấy khó hiểu tại sao cho cái cái cái câu trả lời này nó nó nó cứ nó cứ lặp lặp đi lặp lại trong cái trong đầu của bạn trong tim của bạn ờ, kiểu như là bạn vẫn có cuộc sống của bạn bạn vẫn làm mọi thứ đang bình thường có công việc có cuộc sống mới rồi nhưng mà tại sao lâu như vậy rồi bạn vẫn ngồi nghĩ đến người này cái câu trả lời câu cái xin lỗi cái câu hỏi nó không có câu trả lời mà các bạn muốn gặp họ thì bạn hỏi cái điều đó nhưng mà bạn không có lý do gì để gặp họ hết ồ buồn ha ok bây giờ mình sẽ rút lên những cái lá bài để hỏi xem uh, cái người này cái năng lượng người này người này có giống bạn không ừ, họ đã quên bạn chưa mình cảm thấy hai đối tượng là có thể là họ nhớ bạn à. The Mexican Wow The Hierophant hậu cấp hậu cúp nếu mà các bạn hoài nghi là họ có nhớ bạn hay không câu trả lời là có ha là mình nãy mình nghi lắm cái câu ở đây trên đây nó có cái lá là heuristic thì mình nghĩ chắc chắn là năng lượng nó sẽ là hai chiều tại vì heuristic nó giống như một cái ờ, một cái mối liên kết mà nó nó khó giải thích nó mang cái tính tâm linh một chút xíu á nhất là trong một mối quan hệ tất nhiên là sẽ có người này nghĩ đến người kia còn người kia mới nghĩ đến người này thì mới có cái lá là heuristic nhưng mà mình khi mình mình rút cái năng lượng của những cái lá bài ở dưới đây thì mình cảm giác như là họ rất nhớ bạn ừ nhưng mà họ nhớ bạn trong một cái hoàn cảnh như thế này cái người này nha uh, bề ngoài á thì trông có vẻ họ tốt hơn bạn rất là nhiều à, họ có công việc có sự nghiệp và họ đang họ đang rất là tự tin về cái cuộc sống hiện tại của mình có thể như là công việc nè mọi thứ đều trao đổi với họ hết mọi thứ đều rất là ok luôn nhưng mà xui làm sao á là có thể như là họ quen người yêu mới nè người ta đá họ <laughs> cái họ buồn họ nhớ đến bạn hoặc là cái tình cảm của họ hiện tại á ví dụ họ đang quen một người khác và bạn đang rớt họ nha thì họ đang có một cái mối một cái sự trục trặc gì với với cái mối quan hệ hiện tại của họ cho nên họ nghĩ đến bạn ừ kiểu giống như là tìm một cái gì đó để nó khiến cho mình khỏa lấp cái nỗi nhớ đó vậy đó mọi người hiểu không kiểu như là họ nhớ đến bạn vì một cái lý do còn bạn thì nhớ đến họ nhưng mà bạn không biết cái lý do nó là cái gì thì bây giờ khi mà có cái lá Mexican đầu tiên ở đây á là họ là cái người uh, trong một cái trạng thái tốt hơn bạn rất là nhiều và họ đang tìm một cái lý do gì đó để mà có thể khỏa lấp cho cái nỗi cái cái nỗi buồn hiện tại giống như là à, bây giờ không có cái gì để chơi hết mà nghĩ đến bạn mọi người hiểu không là từ đầu buổi tới chí buổi họ là cái người uh, nắm thế thuận phong hơn và họ là người à, nếu như mà trong cái câu chuyện á, thì từ đầu buổi nó có buổi người tổn thương bạn là họ ừ kiểu như vậy cái người này nhìn có vẻ như là nhìn ai không không không có nghĩ họ tệ như vậy luôn mọi người nhưng mà các bạn cũng không trách được họ nữa có thể như là họ rất tốt tại vì ở đây chúng ta có lá The Hero phần này thì mình cảm giác như người này thế nào nữa thì các bạn không có tìm một cái lý do nào họ trách được bạn hết à, ví dụ như là hai người chia tay rồi hai người là người yêu cũ thì không hợp nhau nữa thì rời đi ừ nhưng mà bạn không có nói gì được họ hết ừ bây giờ họ nói là không hợp nhau nữa chia tay thì bạn biết sao bây giờ đúng không nhưng mà bạn bạn rất là ấm ức nha mình mình cảm thấy như là các bạn nó cảm thấy rất là ấm ức và bạn cảm giác như là cả thế giới nó đang đã đạo với mình nhưng mà bạn không tìm được cái lỗi sai nào từ họ hết còn nếu mà bạn rớt họ thì họ đối xử với các bạn giống như là anh trai mưa em gái mưa à, em gái trà sữa cái kiểu ừ. là từ bạn không tìm được một cái lý do nào để nói là họ sai hết trơn nhưng mà rõ ràng là nó sai ngay từ đầu luôn tay ngay từ lúc mà các bạn thích họ <laughs> ừ và cái người này họ rất là giỏi cho cái việc thể hiện cho mình là người tốt mình là một người uh, các bạn sẽ không tìm được cái lý do để trách trách cứ họ đâu nhưng mà mình thấy cái người này á họ rất là ích kỷ ừ mình cảm thấy là họ rất là ích kỷ nếu mà hỏi họ có nhớ bạn hay không thì có ở đây mình thấy có hoàng hậu cấp ừ, mình thấy ở đây có hậu cấp và mình nghĩ là uh, họ có nhớ bạn nhưng mà nếu mà chúng ta rơi là cái lá mà um, kỹ sĩ su nice pentacle thì mình thấy là cái người này không sẽ không tìm đến bạn đâu họ chỉ nhớ bạn trong đầu như cái lá magical này nè nên là bạn thấy cảm giác như là họ họ họ họ rắc những cái nỗi nhớ của họ vào trong không trung tìm một cái gì đó giống như là họ chỉ nghĩ trong đầu thôi còn nhớ bạn rồi bạn có muốn gặp họ hay không là cái chuyện của bạn giống như là nhớ vì vì vì bây giờ không có đang buồn mà đang buồn cái mối quan hệ hiện tại đang đổ vỡ đang để đường trước tránh như này nè thì bạn thất tình vì họ còn họ thất tình vì một người khác cho nên họ nghĩ đến bạn ừ vui không nhưng một cái mối quan hệ mà nó nó mang cái tính ờ, rất là chấp vá mọi người ờ sao đi nữa mình cảm thấy năng lượng của người này khá là ích kỷ nhưng mà bạn không tìm được một cái lý do là để mà bạn trách cứ họ hết có thể như là lúc trước bạn thích họ bạn cứ đón họ đi ha bạn bạn ờ, bạn bạn bạn, bạn, bạn thích họ lắm ừ họ biết cái điều đó nhưng mà họ luôn lờ đi họ luôn cố tả ra là à, mình là một người tốt ừ, không cho các bạn có cơ hội để tỏ tình luôn ờ, cái người này rất là điêu ngoa luôn nha mọi người thì mình cảm giác mình rất là tức giận với người này luôn kiểu như là nếu mà các bạn chỉ cần mở ra vài câu mở miệng ra mà họ đánh hơi được họ chẳng bạn chuẩn bị tỏ tình hoặc là họ cảm nhận được là bạn hơi hơi hơi hơi hơi có tình cảm nhiều với họ lúc mà họ lãng đi chỗ khác liền họ cái người này rất kỳ cục luôn còn người còn nếu mà quen nhau mà yêu cũ thì à, lỡ mà họ có cấm sừng bạn trong các mối quan hệ đó thì họ cũng rất là một người rất là giỏi che đậy cái cảm giác đó cái cái cái cái cái hoàn cảnh đó họ họ sẽ tìm mọi cái lý do để cho bạn tin là chỉ vì hết yêu nhau không hợp nhau nữa và đổ thừa mỗi cái tội lỗi mỗi cái tình cảm lên đầu của bạn là họ không sai gì hết chỉ là không hợp nhau nên chia tay thôi trời ơi cái người này thì mình thấy những cái bài này họ nhớ bạn giống như là bây giờ kiểu như là họ đang đang cố dùng một cái cái cái ý nghĩ để lôi kéo các bạn trong một cái mối quan hệ ồ để mà bạn tìm đến họ ngay cái lúc này mà nếu mà bây giờ mà bạn tìm đến họ là chết chắc chắc luôn trời ơi cái cái tụ bài này mình coi mà tức luôn á <laughs> ok rồi nghĩa là mình thấy bây giờ các bạn cứ án mắt bắt cho mình đi mình biết là mình không nên khuyên các bạn tại vì các bạn đang cực kỳ nhớ cái người này luôn nhưng mà nếu mà các bạn xa vào buổi hố mìn một lần nữa thì mình nói có nước chết mà thôi thì tự nhiên mình coi cái tụ này mình nhớ crush của mình quá à, có ai đang xem tụ này mà đang bức bối như mình hay không giơ tay lên nha điểm danh điểm danh Paper Helen thì mình có sick uh, ờ, Solution cái bộ này thì nó mang cái tính chữa lành rất là cao cho nên mình hy vọng là những các bạn mà tuần một mà cảm giác cái tâm trạng mình đang rối bời đang không có ai hiểu cho cái hoàn cảnh hiện tại của mình thì sau khi nghe những cái những cái lá chữa lành này nè thì mọi người sẽ có cái trạng thái tốt hơn ừ. lo chậm lại mọi người thấy không hồi nãy mình đã nói rồi bây giờ mọi người đừng có rơi vào hố mình lần nữa nhớ thì nhớ thương thì thương nhưng mà trời ơi mọi người ơi mọi người đã rất là xích xoát thoát ra được khỏi cái câu chuyện này rồi nhưng mà mình thấy cái người này hay lắm nha họ rất là giỏi họ rất là giỏi làm cho các bạn phải nhớ đến họ luôn á mình cảm giác như là họ có một cái ấn tượng sâu sắc với mọi người à, à, nếu mà muốn quên họ là rất khó họ thì không có quên bạn đâu vì họ sẽ sẵn sàng tìm một cách nào đó để cho bạn nhớ đến họ và tự tìm đến họ chỗ cái người này hay ghê ha quỷ quyệt ghê mình định không rút thêm bài nữa nhưng mà mình mình nghĩ là mình phải rút thêm cho mọi người thì mình mình thấy sẽ có một cái sự kiện như nó tái diễn nếu mà các bạn giữ cái trong mình cái trạng thái này ờ, nếu mà không nói ờ, nói thẳng ra thì cái trường hợp này nó hơi tệ ừ mình thấy nếu mà các bạn quay lại mình thật thật tâm khuyên các bạn là đừng nên đừng nên mắc bẫy một lần nữa luôn á trời ơi reliable à, ờ, bình thường á trong những cái trải bài tarot của mình á những cái trải bài của mình á mình luôn nói với mọi người là bài là một chuyện cái cuộc sống những cái quyết định của các bạn là do các bạn biết tại vì những cái gì mà các bạn trải qua thì các bạn mới biết được nó như thế nào và thật ra mà nói mình nói là một nói nhất là chuyện tình cảm á không thể nào mà mình nói mà các bạn luôn nghe theo mình được mình nó phải là thánh thần nhưng mà ép ép các bạn phải làm theo ý của mình đúng không nhưng mà những cái lá bài này nó khuyên là các bạn nên tin những cái lá bài này đây là một cái sự thật phủ phàng mà các bạn cần phải tỉnh dậy ngay trong cái giấc mộng một cái cơn ác mộng này giống như mọi người hiểu không người ta kêu các bạn là hãy tưởng tượng mình đang ở trong cái đầm lầy mà xung quanh toàn cái xấu thì cái cách thoát đi nhanh nhất là bạn đừng nghĩ nữa khi mà cái lá này nó nói là các bạn cần tu tâm tịnh dưỡng lại các bạn thấy không mình thấy cái người này á đời đi á khi những cái bạn đã rớt ra người này đòi đi á cái các bạn cảm giác như là cả thế giới nó đang đả đảo mình vậy đó và rất là chật vật để các bạn có thể có được cái ngày hôm nay nhưng mà cái nỗi đau nó là âm ỉ mãi nó giống như là một cái vết thương cực kỳ lớn mà các bạn không thể nào ngày một ngày hai mà các bạn quên được mà thậm chí á là cái cái vết thương này á nó sẽ theo các bạn cả đời luôn mình thấy cái cái cái tự thất vọng cũng như là cái nỗi đau của các bạn nó cực kỳ lớn và bây giờ các bạn đã rất mất nhiều thời gian để có thể lấy được cái trạng thái hôm nay thì không có lý do gì các bạn lại xa vào cái điều này một lần nữa những cái nỗi thất vọng cũng như là những cái điều đau khổ mình cảm giác là các bạn đã ném đủ rồi các bạn đã chia xa đủ lâu để có thể trong cái trạng thái hiện tại bây giờ và các bạn hãy rời xa đi những cái điều mà nó không tốt với mình và cái lá bài này nó nhấn mạnh là, là hãy tin vào những cái điều mà mình rút ra được ngày hôm nay nhất là trong những cái bạn nào mà nãy giờ mình miêu tả cái trường hợp giống y chang như các bạn á thì các bạn <laughs> nên nghe những lá bài là các bạn đừng đừng nên cố tìm đến họ nữa họ nhớ bạn đúng thật vui khi mà người mình nhớ họ cũng nhớ mình nhưng mà cái nỗi nhớ này nó thật sự rất là độc hại và nó rất là um, định xa thân và hố mình nữa hả trời ơi ta nói uh, ờ, rất là vất vả để có được ngày hôm nay thì những cái bạn nó đang khuyên các bạn một cách nhiệt thành luôn là các bạn hãy rời đi và hãy lờ nó đi tại vì mình biết cái nỗi nhớ của các bạn á nó nó rất là hoang mang và các bạn không biết tại sao mình nhớ họ như vậy và bạn luôn nghĩ trong đầu là chắc có thể là họ nhớ bạn cho nên bạn mới nhớ họ nhưng mà các bạn biết không không phải cái nỗi nhớ nào giống như cái nỗi nhớ nào sẽ có nhớ đít nhớ đát mọi người hiểu không đó cho nên nếu mà các bạn không biết thì thôi các bạn không nghe cái bài này thì thôi nhưng mà nếu các bạn nghe cái bài này tới đây á và cái cần cái những cái hoàn cảnh và những cái câu chuyện nãy giờ giống như mình nói á thì các bạn nên nên nên cẩn thận và nên biết có điểm dừng một chút ừ. hãy tự tâm định dưỡng và có cái giới hạn của mình ừ. và đủ đau lòng rồi thì không nên à, dây dưa dây ma rợ má thêm nữa vậy ha chốt đơn tụ một ở đây nha chọn cái ờ, cái này là cái ghim cài áo hả cái ghim cài ờ, cái cái huy hiệu ờ cái huy hiệu chúng ta có năm xu trời lại nay năm xu nữa à <laughs> cái này là đọc vô một cái thấy nhớ người yêu cũ luôn mọi người không biết mọi người có đang nhớ đến người yêu cũ hay không nhưng mà cái lá bài nó đang nói với mình là à, người yêu cũ trời ơi ten of cup um, <laughs> các bạn nhớ đến họ tại vì các bạn các bạn đang nhớ họ vì các bạn chưa bỏ yêu họ được ừ, ừ. vẫn còn có một cái gì đó chưa có nói hết và cần phải nói hết là các bạn giữa đường nước cánh như thế các bạn không chịu và các bạn muốn gặp nhau các bạn muốn gặp họ để mà nói là bạn vẫn còn thương họ lắm họ vẫn còn bạn vẫn còn nhớ họ lắm những cái phút giây ngọt ngào hai người bên nhau à, vẫn còn động nguyên ở trong lòng của bạn và các bạn muốn nói cái điều với họ là bạn nhớ họ ừ, các bạn cần gặp họ để mà nói là cái câu những cái tiếng lòng khó hiểu này đây ừ, để mở ra cái cánh cửa trái tim trong trái tim của bạn ôi trời ơi mình thấy cái tụ này wow đang đang đang rất là kiểu à, tôi đang yêu mà thôi tự nhiên bắt tôi dừng lại vậy mấy của anh trời ơi các bạn muốn cái năng lượng này nữa hả mình thấy các bạn sẽ là người chủ động đi tìm họ luôn chắc luôn vì cái lá bài nó đang nói với mình là các bạn nhớ họ cách khủng khiếp và kiểu như là có một cái điều gì đó cần phát tiết ra bên ngoài á không nói không chịu được ở trong bụng mắc lắm rồi yêu là phải nói giống như đó là phải ăn vậy đó và uh, cái việc mà hai người chia tay nhau á, thì mình thấy cũng mới đây thôi cái tụ này là mới mới chia tay chắc khoảng vài ngày thôi hoặc là cũng nếu mà không gặp thì cũng mấy một khoảng thời gian ngắn khoảng tầm một tháng một lại thôi ừ. thì cái, cái kiểu như là bạn nhớ họ lắm rồi á kiểu giống như là Ờ, những cái giây phút hai người ngọt ngào như thế nào thân mật như thế nào rồi có những cái giây phút vui vẻ cùng nhau trải qua những cái chuyện a b c x y đó mà khiến các bạn càng càng càng nhớ họ nhiều hơn nữa và các bạn muốn gặp họ ngay và luôn đã nói điều đó nếu bạn là con trai á bạn sẽ bù thẳng mặt họ và bạn nói là trời ơi anh nhớ em quá không biết em có nhớ anh không nhưng mà anh nhớ em vô cùng <laughs> còn nếu mà con gái á, thì mình thấy các bạn sẽ chủ động liên lạc với cái người này luôn và các bạn sẽ nói với họ là em không muốn chia tay em muốn quay lại với anh ừ. ngủ với những bạn tụ hai là cực kỳ nhiều luôn mình thấy cái một cái năng lượng mà dứt khoát và chủ động và chỉ cần môi chài thêm một cái thời không có kiểu không phải đợi thời nữa mà các bạn chỉ cần bồ ra ngay lập tức mà các bạn diễn tả cho cái người kia biết là các bạn nhớ họ như thế nào các bạn không cam tâm với câu chuyện này không cam tâm với kết quả này các bạn không chịu lìa xa họ trời ơi mình thấy <sighs> mình thấy là những cái giây phút mà hai người ở bên nhau ngọt ngào thấm thiết nồng cháy thế nào á thì khi mà họ đòi đi khiến bạn rất là sốc á các bạn không chịu điều này mà bây giờ mình mình thấy là các bạn đang đang có một cái hoài bão có một cái uh, một cái tâm tư cực kỳ lớn giống như là các thằng đang xa nhau trải qua như thế nào thì bây giờ các bạn muốn gặp họ để tuôn ra hết những cái điều chất chứa trong lòng bấy lâu nào và bồ vập ha kiểu như bập vô một cái là mình thấy các bạn muốn gặp họ để mà nói ngay mà luôn á giống như cái nỗi nhớ này là tại vì hai người có một cái khoảng thời gian rất là thân mật với nhau nhưng mà chưa có lâu xa nhau chưa có lâu cái tụi này nghĩ chắc các bạn cũng không có muốn nghe cái bài này đâu chứ bạn chỉ muốn xua là họ có nhớ bạn hay không thôi chứ mình thấy là bây giờ các bạn quan trọng hơn là mình phải gặp họ để mà nói <laughs> mà họ có nhớ bạn hay không nha tám gậy hậu su rồi đi buộc đậu lợi và 10 kg à những bạn trụ hai ơi những các bạn đang hừng hực ý chí đang ờ, đang rất là có quyết tâm để mà gặp lại người yêu cũ của mình và để nói cho cái tiếng lòng mà sau khi hai người xa nhau bạn nhớ họ như thế nào thì mình lại cảm giác cái người này họ lại muốn từ chối các bạn rõ ràng nếu mà bạn hỏi là họ có nhớ bạn hay không thì có cái người này rất là nhớ bạn nhớ nhưng mà họ rất là buồn mình cảm giác ở đây là họ rất là buồn và bây giờ không phải là cái thời điểm thích hợp để họ có quan tâm là các bạn có nhớ họ hay không tại vì mình thấy cái người này á khi mà chia tay các bạn á thì nếu mà bạn là năm xu thì người này là 10 kiếm họ cảm giác như họ không còn gì hết á ừ cảm giác là có phải là trong những cái lần không mình không biết là hai người quen nhau rồi trước đó đã từng chia tay này nọ hay không nhưng mà cái người này cảm thấy là họ rất là thất vọng và mặc dù họ nhớ bạn nhưng mà họ nghĩ là mình có nên quay lại với các bạn hay không thì vẫn là một câu chấm hỏi ha cái người này uh, họ nhớ bạn rất ám ảnh luôn họ nghĩ về bạn rất là nhiều nhưng mà mình cảm giác như là cái người này muốn thoát khỏi cái điều đó tại vì ở đây chúng ta có lá tám gậy ờ, mình thấy là họ sẽ có xu hướng bỏ chạy đi rất nhiều á kiểu như là bạn thì tìm đến họ lơ bạn hoặc là họ tìm một cái cách gì đó để lóc bạn hoặc là à, trên trên mạng xã hội trên facebook họ lóc bạn chặn bạn không cho các bạn nói chuyện điện thoại thì tắt máy này này kia kiểu à, họ cái xu hướng trốn tránh ha à. và các bạn các bạn khi thấy mà họ trốn tránh thì các bạn làng còn có xu hướng là muốn gặp muốn gặp muốn gặp để mà nói ra ôi tại sao em lại tránh anh tại sao em lại bơ anh hoặc là tại sao anh lại uh, lơ em ờ này cái kiểu uh, cái người này mình cảm thấy họ rất là thất vọng á cái sự thất vọng rất là siêu to khổng lồ luôn à, cái tụ này có hai tụ bài ngày hôm nay đề ba vô nó tệ ghê luôn á mọi người cái năng lượng của tụ hai mình cảm thấy họ rất là buồn và họ muốn cóp cái thời gian cho bản thân của mình muốn lấy lại cái phong độ của mình muốn, muốn tự do tự tại như những ngày đó tại vì hậu xu ở đây á thì mình thấy là họ muốn cùng với hậu gậy á thì có vẻ như họ muốn dành thời gian cho bản thân của mình muốn muốn độc lập hơn muốn lấy lại cái à, phong độ ngày trước mình Tại vì khi mà nghĩ đến bạn á họ cảm giác như là mình trùng lòng và yếu đuối mình không biết là hai người đã từng on up nhiều lần hay chưa nhưng mà trong cái lần này mình thấy họ cực kỳ thất vọng luôn bạn buồn bạn buồn một thì họ buồn tới 10 luôn cái nỗi buồn nó, nó khiến cho họ dây dứt không ăn không uống mấy ngày luôn ảnh hưởng đến sức khỏe luôn tinh thần luôn ừ. khi mà 10 gậy ma cũng là đi đi bồ mình cảm giác như là wow cái người này họ muốn nói mà họ họ không biết là họ nên nói gì với bạn luôn á cái tình cảm của bạn mà họ bạn dành ờ, rõ ràng là cái tình cảm mà họ dành cho bạn rất là nhiều mất ám ảnh luôn á và họ muốn họ muốn có một cái mối quan hệ lâu dài và họ nghĩ là họ đã làm và họ đã cố gắng rất là nhiều rồi và cái tình yêu của anh này á giống như là một cái cái dây xích mà nó buộc ở dưới chân của họ vậy bị giữ lại họ bị giữ lại và họ nghĩ là mình có nên đeo gông vào cổ như thế này nữa hay không mình mà thấy họ muốn nói như vậy với các bạn á và họ muốn healing cho nên á, nếu mà các bạn nào mà nghe các bạn tụ hai mà nghe đến đây đó ha à, các bạn có thể chậm lại một chút à, vẫn là các câu nói đấy chậm lại à, nên nên cho họ thêm thời gian mình thấy đây không phải là một cái thời điểm phù hợp thì các bạn hơi hay comeback ờ, có vẻ như là họ không có hưởng ứng lắm bây giờ cái người này mình thấy là còn muốn có cái xu hướng là muốn ở một mình và họ không, không muốn tiếp xúc với các bạn á tại vì nếu mà họ càng nói chuyện với các bạn hoặc là họ càng tương tác với các bạn á họ sẽ càng thêm rối rắm và họ không biết là mình nên làm cái gì cho đúng ừ. à, nói chung là hai tụi bạn ngày hôm nay nó đề ba vô nó hơi mệt mỏi người thì cũng nhớ người kia mà gặp thì lại không muốn gặp Đúng là nhớ mà không gặp được, chỉ có đau lòng mà thôi à, Bây giờ mình sẽ rút bộ bài này cho mọi người đây nhờ Lâu lắm rồi mình cũng có dùng bộ bộ này à, Hôm nay mình sẽ dùng bộ Quốc gia Oracle Heaven Celebrate Don't be self-centered Thay vì các bạn tập trung vào cái chuyện mà có nên nói với họ và các bạn còn giải quyết cái vấn đề ngay và luôn thì mình nghĩ là các bạn nên giữ cho mình một cái trạng thái thư giãn nhẹ nhàng vui vẻ à, có nhiều cái thứ để lo hơn trong cuộc sống và cái đá này là các bạn hãy tìm đến một cái niềm vui khác ừ. để cho nhau có khoảng thời gian suy nghĩ đi thế ở là gia lai à, các bạn không tin vào cái sự thay đổi này đúng không nhưng mà các bạn biết đó nếu mà người ta không thích mình và người ta không muốn ở lại thì các bạn không có cách nào để thay đổi cái điều đó hết ừ. cho nên là các bạn hãy bằng lòng với cái sự sống hiện tại mặc dù là các bạn mình biết là các bạn rất là nóng tính mà ngay là các bạn bây giờ các bạn không vừa lòng cái điều đó họ càng bơ bạn các bạn đang nóng ruột và các bạn lại càng muốn tìm họ và muốn hỏi rõ cái câu trả lời đó nhưng mà uh, mình thấy là các bạn không nên cố đắm ăn xôi để làm cái gì ha không nên thắc mắc thêm uh, Nam An Lộc với Thực Tại nên, uh, nên nên nên chấp nhận là hai người đã cãi nhau và đã có cái xu hướng rời xa nhau rồi uh, mà bạn yên tâm đi nếu mà các bạn mà họ thuộc về nhau á thì thế nào cũng gặp lại thôi ừ. hãy giữ cho mọi một cái bạn thấy vui vẻ trong cái lá lây này nè ở ngoài kia có rất là nhiều thứ rất là nhiều uh, hoạt động có rất là nhiều cái thứ để các bạn có thể uh, focus vào uh, không cần phải chú tâm cái chuyện tình cảm thôi đó uh băng keo màu xanh nước biển à, màu xanh hy vọng trời ơi nãy giờ hai cái cái tủ kia là tạch đó đó mọi người ơi à, cũng băng keo màu xanh lá thì xả lánh cũng con gấu thì cũng ăn bắp ăn bơ luôn tạch luôn hy vọng là tủ này nó sẽ nhẹ nhàng nó sẽ bình yên một chút có một cái cách đẹp bạn có bốn kiếm này à, yếu lòng yếu lòng nên nhớ đến những chuyện không vui hai sâu ừ. hai gậy ờ, bốn bốn bốn cấp và ba cấp. đậu này nó rất là đặc sắc mọi người mình sẽ nói mọi người tại sao là đặc sắc các bạn buồn các bạn nhớ đến họ ừ. <laughs> cái nỗi buồn ở đây không phải là cái nỗi buồn mà các bạn gặp nhiều chuyện không vui mà nó đến từ cái sức khỏe của mọi người ha tại vì à, cái năng lượng của lá bốn cấp lên đầu tiên á mình cảm giác như là bạn hơi stress nè các bạn gặp những cái điều nó nó không có khiến cho mình cảm giác vừa lòng á mà tự nhiên cái tâm trạng của các bạn nó cũng không có trạng thái ổn định và nó cái điều này nó khiến cho các bạn luôn liên tục nghĩ tới những cái điều tiêu cực ừ. không phải là buồn tới là mà khóc nhưng mà kiểu giống như là có nhiều chuyện nó không có thuận lòng mình á các bạn cảm thấy như là cái hoàn cảnh thực tại nó rất là đối nghịch với các bạn luôn mặc dù là các bạn chưa có đến mức thất bại và buồn bã nhưng mà mình cảm giác như là những cái điều mà các bạn đang làm nó cứ phải liên tục chấm dứt và các bạn phải làm lại từ đầu ở đây chúng ta có lá ba gậy này các bạn có thấy hình ảnh của một người đang vun trồng một cái cây hay không thì kiểu như là các bạn đang ươm mầm trong một cái gì đó nhưng mà nó liên tục nó không có phát triển nhanh hoặc là nó nó cứ liên tục bị dập tắt ừ. đó và bạn luôn cố gắng và phải an ủi và tự dặn lòng mình là ok mọi thứ sẽ ổn thôi ở trong cái trạng thái của cái lá hai xu này, này và mình rồi sẽ cân bằng lại thôi ừ. nó không có đến nỗi khó chịu và cái nỗi nhớ của các bạn á nó nó đến một cái vô thức nó hón qua thôi rồi xong rồi rồi thôi ừ mà mình mình thấy khi mà cái lá bóng cấp này ở đây nó ra các bạn có dù có nhớ hỏi là nói các bạn cũng không muốn quay lại những người này <laughs> tại vì các bạn biết sao ở xung quanh đó nếu mà các bạn à, tụ ba đang nghe đến đây á mình nghĩ là các bạn đang quen những cái đối tượng mới rất là nhiều và các bạn đang có một cái năng lượng rất là tốt thu hút những cái người xung quanh nè các bạn thấy là à, Bangkok không? thì các bạn đang trong cái trạng thái là mặc dù là các bạn không vui hoặc là có nhiều chuyện không còn ngầm với các bạn nhưng mà bây giờ bạn là một cái người một mình mà các bạn đang rất là được nhiều vệ tinh xung quanh săn đón các bạn là một cái người luôn tỏ ra một cái tầm sống và thu hút người khác ít nhất là trong thời điểm hiện tại cho nên các bạn các bạn cái cái cái cái cái cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái nhưng mà các bạn như này nè các bạn có thể so sánh với những người kia cái người mà các bạn đang nghĩ đến trong đầu á <laughs> ở đây á mình cảm giác cái năng lượng này là các bạn các bạn giống như đang coi một cái bộ phim vậy đó và các bạn lót đinh các bạn ờ, reaction các bạn ờ, chấm điểm những cái đối phương xung quanh mình các bạn không biết là họ có nhớ lại hay không và các bạn cho dù bạn có nhớ họ nữa thì các bạn cũng không có nhu cầu quay lại với cái người này nhưng mà các bạn lấy họ đây làm một cái thước đo một cái chuẩn mực để mà các bạn chấm điểm với cái người khác bước đến xung quanh cái cuộc sống của mình kiểu như là trên họ bao nhiêu à, cái người này có cao hơn họ hay không người này có tốt hơn họ hay không người này có giàu hơn họ hay không người này có giỏi hơn họ hay không các bạn lấy họ nên một cái hình mẫu hay một cái giống như là một cái thước đo vậy đó ừ mà thấy cái một cái sự so sánh nên các bạn mới nghĩ đến người này thôi tại vì họ là cái người có thể là cái người một cái mối quan hệ gần nhất mà bạn tiếp xúc gần đây cho nên là các bạn lôi họ đây là một cái chuẩn mực nhất định để các bạn có thể chấm điểm những cái người khác ừ. với bạn ờ, thật sự là mình thấy bạn nhớ họ vì vậy thôi chứ cũng không có nhu cầu là quay lại với người này đó cái trụ này là nó nó khá là đặc sắc là như vậy các bạn là chỉ là có một số chuyện trong cuộc sống nó không suôn sẻ thôi chứ nó không có đến nổi khó chịu đến mức độ mà các bạn phải uh, uh, trải qua quá nhiều chuyện đau buồn họ thì là hơi không vui thôi nhưng mà không đến nổi oh dead rebirth The Star wow. <laughs> Liên tục ba lá akana lớn ra luôn nha mọi người ơi Tèo tèo tèo lỡ rút vơ <laughs> Một lá nữa nào, một lá nữa Trời, các bạn là năng lượng của những lá miner akana nha mọi người Là mọi người trong một cái trạng thái rất là cảm xúc các bạn rất là bình thường luôn á Mình cảm thấy là không có vấn đề gì nhiều Nhưng mà họ lại là những cái lá akana lớn luôn Trời ơi Wow, một lá nữa nào Hai cấp cái tủ này à, nếu mà các bạn còn yêu họ thì tốt rồi <laughs> mình mình có nên đặt cái tiêu đề video cho cái à, trả bài ngày hôm nay là toàn tập tủ nào nó cũng tập hết trơn á cái tủ này á họ có nhớ bạn hay không nhớ họ còn yêu bạn hay không nhiều lắm trời ơi the lover và còn cả hai cúp nữa không tái sinh lại cái mối quan hệ này các bạn có thấy cái lá đét này không à, thường lá đét là cái sự chấm dứt kết thúc nhưng mà các bạn có thấy ở đây có ghi chữ report hay không thì trong họ đang ấp ủ một cái mối quan hệ mới có thể như là bây giờ hai người mà combat lại với nhau á thì sẽ là người yêu cũ nhưng mà là tình yêu mới một cái hoàn cảnh mới một cái cảm giác mới ừ. và bạn một cái sự hy vọng trong hiện tại của họ the star họ đang ờ, họ đang gửi gắm lên ờ, ông trời cái ước mong là một ngày nào đó được quay lại với bạn và mình thấy ha họ đang rất là ấp ủ cái điều này tại vì ở đây chúng ta có lecture nữa nè trời ơi chỉ cần mà các bạn comeback các được tương tác lại với bạn thôi họ sẽ chứng minh cho các bạn thấy là họ yêu bạn nhiều như thế nào the lover và hai cấp trời ơi cái người này là thấm thiết luôn á mọi người chứ không phải giỡn đâu nha trời ơi mình thấy là có thể trong hai người thời gian xa nhau thì họ mới nhận ra là họ yêu bạn như thế nào nhưng mà mình thấy hơi buồn cho họ ha tại vì cái đó bạn nó nói là hơi trễ hơi trễ rồi mình không biết là hai người tương tác lại có không không, không biết cái lại là uh, quay lại người cũ hay không nhưng mà uh, mình thấy là các bạn đang bật cái bài Accept Me cho họ nghe ừ người yêu cũ không thích tôi uh, <laughs> mình mình cảm thấy là họ tỏ ra một cái nguồn năng lượng như là họ họ đang cố gắng uh, chứng minh chứng tỏ cho các ừ. bạn thấy tình yêu như thế nào tại vì ở đây là bồng bạch luôn tại vì những cái lái này nó cực kỳ cực kỳ gọi là cảm xúc luôn những nói chung là cái người này á tình cảm họ vẫn còn nhiều lắm ờ, và mình thấy lần này quay lại một cái giống như là một cái viễn cảnh mới sẽ được viễn vẽ ra luôn á cho nên là mình thấy nếu mà bạn còn thương họ thì tốt rồi nhưng mà <sighs> mình thấy là hơi tội nghiệp cho cái người à, người này nếu mà là nam thì thôi thua luôn Ờ, thích ngay một cái cô nàng mà gọi là đang đang trong một cái trạng thái đào hoa ừ à, mình thấy ở trong cái những cái bộ ờ, phim Hàn Quốc á à, khi mà nam chính và nữ chính quen nhau á thì có thể là nam chính sẽ bơ nữ chính à, sau đó cái nam nam phụ xuất hiện cái nam chính quay lại thích nam nữ chính đó đó lắm à ừ. cái tụi bạn nó khá là giống vậy luôn à, khi mà các bạn bơ họ thì họ quay lại thích bạn ừ. thích nhiều hơn ban đầu một cái viễn cảnh đó rất là đậm mùi ghen tuông nếu mà à, bạn đang quen một cái người khác thì cái người này hả mình thấy hả cái sống máy để giành lại bạn luôn á tại vì cái người này họ tin chắc là bạn chỉ là có một mình họ thôi đã lớp vờ luôn nè trời ơi họ yêu bạn một cái một cái sự liên kết nó cực kỳ mạnh mẽ luôn và mình thấy là cái người này đang có một cái thái độ rất là dữ tợn cái tiếng nó gần bạn và những cái vệ tinh xung quanh bạn á mình nghĩ chắc con không thể thính được nhiều đâu đừng để cho họ biết nha cái người này thấy mình nghĩ là nếu mà họ bắt gặp bạn đang trong một cái người khác á mình nghĩ là có vẻ như họ sẽ ra một cái trạng thái đó rất là uh, dữ dằn để giữ các bạn lại ừ. còn cái việc mà các bạn có quay lại với người này hay không thì mình thấy là mình không biết cái đó là chuyện của bạn nhưng mà mình thấy năng lượng của bạn là bạn chỉ nhớ đến họ chứ không thường là uh, người yêu cũ thôi còn muốn quay lại thì không ừ. vì theo họ là một thước đo cho những cái mối quan hệ sau này ừ. còn chuyện mà quay lại với người yêu cũ hay không là câu trả lời của các bạn ừ. mình chỉ nói cho cái mối quan hệ này thôi họ có nhớ bạn hay không có dạ. nhớ và muốn quay lại ừ. rất dứt khoát luôn Ừ. À, tụi này vui ha theo tình tình chạy chạy tình tình hiu bây giờ mình sẽ uh, có vẻ như tụ ba thì không cần phải rút ờ, thêm Oracle nhưng mà hai tụ trước tụ nào mình cũng rút Oracle hết cho nên mình sẽ rút thêm cái tụ này luôn để uh, coi uh, cho đầy đủ không thiên vị cho tụ nào hết mình thấy hiện tại bây giờ các bạn uh, đang khá là tự do tự tại không có quá quan tâm tới mọi thứ xung quanh cho nên mình sẽ rút từ bộ rồi self care đi ha bộ này hồi sáng mình cũng mới vừa đi coi bài cho khách xong trời không ngày có rất là nhiều bạn bút lịch xem các bạn với mình luôn á nhưng mà thời điểm cuối năm mình bận quá wow rõ ràng là chúng ta có sắp có duyên để có thể gặp nhau rồi nhưng mà mình bận quá cuối năm mình vừa phải học nè rồi mình vừa phải làm ờ, những cái dự án khác nữa cho nên là trời ơi mình xin lỗi mọi người nếu mà mọi người có bút lịch mà mình từ chối à, không đẹp cho những bạn tụi ba ta có lên ở vacation oh, hãy đi du lịch đi nào à, mọi thứ nó đang đã đảo các bạn thì các bạn hãy đi đâu à, đưa nhau đi trốn hãy uh, đi chỗ khác để cho mình đấy là cái cảm giác uh, à, hứa thái như ngày đầu xin lúc là muôn là hãy đi ra ngoài và cảm nhận nhiều hơn ừ. hãy dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn ừ. và xem xét cái lá này có nghĩa là xem xét ở long thêm hãy dành thời gian một mình đó những bài tụi ba nè uh, những cái lá bài này nó rất là nhẹ nhàng uh, thường thì thông điệp của sơn he lúc nào nó cũng mang tính chất nhẹ nhàng và yêu thương bản thân của mình nhiều hơn và mình cảm giác thay vì bây giờ các bạn cứ cứ quen quen tiếp hoặc là cho mình cơ hội tiếp xúc với người khác thì cứ cho nhưng mà hãy dành thời gian cho bản thân của mình và hãy đi đâu du lịch đi tại vì mình cảm giác như là nãy khi mình rút ra bốn tiếng mà mình cảm giác có những cái chuyện nó khiến cho bạn không vui và các bạn ở đây đó, các bạn sẽ cần tụt mút hơn nữa thì hãy cho mình đi du lịch cuối năm mà đi đâu nó gần gần nó cũng được à, mang cái tính chất vui vẻ à, chỗ làm là chủ yếu hãy dành thời gian cho riêng bản thân mình thật là chill à, chẳng hạn tự nhiên nếu bạn ở sài gòn có thể là xách xe máy chạy ra vũng tàu chẳng hạn ờ, xong đi về đâu có cần phải đi xa đâu à, làm những chuyện cho riêng bản thân mình thì đây cũng là một cách để dành thời gian cho bản thân ha mình cảm giác là à, câu trả lời thì các bạn đã có rồi à, bạn cũng biết là họ đang nhớ mình rồi nhưng mà mình thấy là các bạn nên dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn ừ. nó phải tự nhiên cái chuyện câu chuyện nó nó nó giữa đường đứt gánh đâu chắc chắn mọi thứ nó có lý do và thay vì cứ nghĩ về họ hoặc là gặp nghĩ về những người mới chấm điểm những người mới so sánh với nhau thì hãy tập trung vào bản thân của mình mà mình hy vọng là mọi người luôn vui ừ. đó là những bạn chủ ba nha à, đây cũng là bài trả bài ngày hôm nay của mình giống như thường lệ nếu mà các bạn có bất kỳ gợi ý nào cho kênh youtube của mình thì mọi người hãy bỏ lại comment ở bên dưới để sẽ đọc và thả tim còn bây giờ thì mình sẽ đóng máy và chuẩn bị đi ngủ đây bye bye mọi người